One, two. Yeah.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 đôi mong người còn thấy sao chẳng thấy năm tháng khiến anh ngỡ ngàng khi xưa em hứa đôi ta lâu dài em nói đau phim buồn đôi lần đau thêm lần mạnh mẽ càng tổn thương càng thấy bình thường không ngừng đêm người ta chia tay xin lỗi anh không giữ lời hứa không một ai được phép thương đến người con gái ấy nhưng sao để em muốn biết